nơi đây còn vương chốn ngày nào bên nhau hàng tay xám xơ gió đưa bên theo ai ơi bóng hình vẫn còn đậm trong tim giờ đây cũng xa áng ngay nắng trời em đi theo người vì anh mơ để đâu có lại trái tim ta mong nghĩ rơi ấm đềm lòng lệ rồi em thấy lòng anh nuôi con đường xa dối chỉ anh biết từ nay không còn em bên đây đời và hôm nay sẽ là lần cuối anh gửi lên mây trời có đời